định thị trường tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 10 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua cậu vàng của chúng ta diễn biến cũng đúng như kỳ vọng của chúng ta thôi. Cậu vàng của chúng ta tiếp tục diễn biến là sideways downtrend giảm dần đến khi test lại đáy cú ở vùng 1616 thì quay đầu đi lên. Có thể nói chiến lược mua vùng 1618 của chúng ta tuần qua là thành công. Chúng ta mua dừng lỗ 09, chốt lời 40 50 thì đều là chốt lời rồi còn cái ờ, nếu mà lệnh linh chín chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta mới mua ở phía dưới là vùng 1580 nhưng thực tế thì giá không diễn biến như vậy tuần qua thì khá nhiều cái ờ, chiến lược của chúng ta à, cũng tiếp tục gặt hái thành công ví dụ như chiến lược mua của chứng khoán Mỹ thì lúc chúng ta mua đón hai đáy ở vùng 28k8 thì cũng tiếp tục thị trường tiếp tục tăng giá đến thời điểm này thì thị trường đã tăng giá hơn 2.000 điểm so với điểm vào lệnh của chúng ta rồi. Cũng khá là tốt đúng không ạ? Với ờ, các chiến lược khác cũng vậy thôi. Nói chung là tự trông lại thì trong khi giao dịch thì chúng ta luôn có những tuần mà chúng ta lệnh thành công chốt lời, có những tuần chúng ta không được như ý. Tuy nhiên, trong đầu tư thì các bạn biết là điểm chốt lời chúng ta thường gấp 3 4 lần lệnh dừng lỗ Do vậy nếu 10 chiến lược chúng ta thắng 3 chiến lược thì chúng ta cũng vẫn hòa rồi. Thắng 5 chiến lược là chúng ta lời lớn rồi. Còn thắng trên đó thì đương nhiên là chúng ta lời rất là lớn. Trở lại với thị trường, diễn biến tuần qua thì tuần qua chúng ta có những thông tin nào đáng chú ý và tuần tới sẽ có thông tin nào? Tuần qua thì thực tế là không có những thông tin quá mạnh ở thị trường. Chúng ta biết là về Mỹ và các nước ảnh hưởng lớn đến thị trường thì không có quá nhiều thông tin. Chúng ta biết CPI của châu Âu thì vẫn ở mức rất là cao. CPI của Anh vẫn ở mức 10%. Tỷ lệ thất nghiệp của các nước thì vẫn dừng ở mức khá là thấp. Chỉ số Philip Fed Index thì vẫn là giảm như bình thường. Các chỉ số nhà thì có dấu hiệu giảm bạn nhé. Nhưng cái mức độ sụt giảm nó chưa quá lớn. Có thể nói tuần qua là một tuần mà thị trường của chúng ta ít có tin biến động. À, tuy nhiên à, sau 2 tuần liên tiếp là sâu diễn của các chủ tịch Fed theo trường phái là diều hâu thì cuối tuần chúng ta biết là xuất hiện những chủ tịch Fed cũng phát biểu nhưng mà theo trường phái là ôn hòa hơn. Điều này thì nó giúp giảm tải cái ờ, áp lực cho thị trường tài chính, đặc biệt là cái trạng thái chốt lời đô la index đã manh nha xuất hiện và sự phục hồi của thị trường vàng, thị trường chứng khoán cũng như các thị trường cặp tiền tệ khác. Nó cũng phù hợp với cái chiến lược là canh mua. Xuyên suốt tuần qua thì chúng ta là chỉ canh mua từ thị trường từ ờ, chứng khoán, thị trường vàng, thị trường ờ, tiền tệ, dầu, nói chung là như vậy. Vì một khi đô la index bị chốt lời thì dòng tiền sẽ tìm sang các thị trường khác. Đó tuần qua chúng ta không có nhiều thông tin cơ bản cả. Tuần tới Tuần tới xét về yếu tố thông tin thì chúng ta cũng sẽ có những thông tin đáng lưu tâm. Tất nhiên là nó sẽ không mạnh bằng thông tin họp của FOMC đầu tháng 11 tuần sau nữa đâu. Tuần tới thì à, đầu tuần ngày thứ hai thì chúng ta có chỉ số PMI đánh giá cái sức khỏe của các nền kinh tế châu Âu và đa phần các chỉ số này là ở dưới 50. Nó thể hiện là cái mức độ thu hẹp sản xuất của các công ty sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc là suy thoái tiềm ẩn trong tương lai chỉ số PMI của phi khối phi sản xuất của Mỹ, khối dịch vụ đấy ạ, thì cũng dự kiến là đi ngang ở quanh 49 thôi. Từ mức 493 kỳ trước lên 496. Và vào 11 giờ ngày thứ hai thì chúng ta có là Bộ trưởng Tài chính Yan phát biểu. Ngày thứ ba Ngày thứ ba thì chúng ta có là niềm tin tiêu dùng của Mỹ này. À, thành viên FOMC phát biểu này chắc là vẫn như cũ thôi, không có gì thay đổi cả. CP của Australia này, GDP của Trung Quốc. Có lẽ tâm điểm thứ ba chúng ta sẽ là GDP của Trung Quốc thôi. GDP của Trung Quốc là dự kiến là do Trung Quốc là mở cửa một phần nên nền kinh tế Trung Quốc phục hồi dự kiến sẽ ở mức là 3,3% so với mức 0,4% của quý trước. Đấy. Ngày thứ tư thì tâm điểm của chúng ta có lẽ là GDP của doanh số bán nhà mới này cũng không quá quan trọng. Ngân hàng Trung ương Canada sẽ nâng lãi suất 0.5%. Có lẽ tin sẽ nằm ở ngày thứ năm, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào GDP quý 3 của Mỹ. GDP quý 3 của Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng là 2,3% so với mức âm 0,6 dù nó đạt được kết quả tăng trưởng 2,3 hơn hay kém thì tôi nghĩ nó vẫn sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán bởi vì nó sẽ chính thức đánh dấu là nền kinh tế Mỹ bước qua khỏi cái suy thoái kỹ thuật và cái lo ngại về suy thoái trong vòng 6 tháng tới là được áp lực giảm bớt. Cuộc họp của ECB và chính sách tiền tệ của Nhật Bản vào ngày thứ năm Chúng ta chờ đợi xem Nhật Bản vẫn là một nền kinh tế lớn duy nhất duy trì chính sách là tiền tệ nới lỏng chúng ta xem với những biến động của thị trường tài chính, kinh tế cũng như thị trường tỷ giá hối đoái của Nhật đã có những thời điểm lên đến 152 yên đổi một đô trước khi giảm xuống 147,5 thì chúng ta đợi xem là Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ có động thái gì mới hay là tiếp tục duy trì chính sách cũ. Đấy, ờ, ngày thứ sáu thì chúng ta có core PCE chỉ số theo dõi ờ, lạm phát của Fed niềm tin tiêu dùng dự kiến vẫn đứng ở mức là cao 59,7 có thể nói tuần này cũng là tuần những tuần có ờ, thông tin tuy nhiên sẽ có một số thông tin mà chúng ta lưu tâm hơn cả đó là thông tin GDP của Trung Quốc GDP của Mỹ và chính sách tiền tệ của châu Âu cũng như của Nhật Bản đó là những thông tin trong tuần này tuy nó không ảnh hưởng quá mạnh bằng cuộc họp tuần sau nhưng nó cũng hứa hẹn sẽ cho chúng ta một tuần cuối tháng sôi động. Ngoài thông tin về kinh tế thì chúng ta còn một thông tin đáng chú ý nữa đó là thông tin về cái ờ, đại hội đảng của Trung Quốc. Chúng ta biết là hôm nay đã bế mạc rồi, đại hội đảng của Trung Quốc đã bế mạc rồi và hôm nay thì là cái uh, uh, ban uh, ban trung ương ban chấp hành trung ương khóa mới của Trung Quốc sẽ họp. Đấy bầu ra các thành viên của Bộ Chính trị. Chúng ta biết có một điểm đáng lưu ý tức là trong 7 thành viên của Thường vụ Bộ Chính trị khóa cũ thì chỉ có 4 3 thành viên được ở lại và 4 thành viên đã ra đi, 3 thành viên ở lại bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình, à, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư à, Vương Hỗ Ninh và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương Triệu Lạc Tế, còn 4 người đã không có mặt trong danh sách Ban chấp hành Trung ương bao gồm Thủ tướng Lý Khắc Cường, ờ, Chủ tịch Nhân dân, ờ, Nhân dân Đại Trung Quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hiệp chính Trung Quốc Uông Dinh, Uông, Uông Dương, Phó Thủ tướng Hàn Chính. Như vậy thì chúng ta biết là cái cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Trung Quốc này thì sẽ bầu ra là chủ tịch tổng bí thư với lại ờ, bầu ra bốn thành viên của thường vụ bộ chính trị nữa và ba thành viên ở lại thì chắc chắn sẽ là những thành viên chủ chốt rồi có lẽ là phe cánh của ông Tập Cận Bình thôi sẽ tiếp tục thống soái và nhiều khả năng chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo thì khi cái bộ máy chính trị được kiện toàn thì chúng ta chờ đợi những cái chính sách mới của Trung Quốc kể cả chính sách về kinh tế về đối ngoại xem ờ, có những gì thay đổi không trước mắt thì trong cuộc họp của Đại hội Đảng thì chúng ta thấy đó Chủ tịch Tập Cận Bình có nhấn mạnh đến việc là ổn định Đấy, phát triển kinh tế ổn định không đề cao đến cái việc là mục tiêu tăng trưởng thì chúng ta biết là cái mục tiêu 5 năm tới kinh tế Trung Quốc sẽ có sự chuyển biến. Tức là Trung Quốc sẽ không tăng trưởng bằng mọi giá nữa mà cái mục tiêu ổn định sẽ được đặt lên hàng đầu. Ổn định kinh tế, ổn định đời sống, nhân dân. Đấy, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc bao gà hàm trong đó có cả Đài Loan. Thì chúng ta chờ đợi xem. Cá nhân tôi thì đánh giá là từ giờ đến cuối năm nhiều khả năng chính sách của Trung Quốc sẽ không thay đổi có thể sẽ là nới lỏng về cái lệnh uh, hạn chế Covid thôi chứ còn tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục duy trì chính sách zero Covid ít nhất là đến hết năm nay tức là bây giờ là tháng 10 rồi đúng không ít nhất là đến hết tháng 12 rồi sang đầu năm tới chúng ta mới biết là Trung Quốc liệu có mở cửa nền kinh tế toàn diện hay không bây giờ sẽ mở cửa một phần vì chúng ta biết cái việc mở cửa toàn diện của nền kinh tế Trung Quốc nó cũng khá là quan trọng. Nó sẽ là một trong những lực đẩy hỗ trợ nền kinh tế thế giới tăng trưởng. Thứ hai là nó cũng giúp tạo ra cái việc lưu thông hàng hóa ờ, thông thương dễ hơn thì từ đó dẫn đến là cái áp lực tăng giá của hàng hóa cũng giảm bớt và lạm phát thì bước đầu sẽ hạ nhiệt. Đó là xét dưới góc độ phân tích cơ bản, góc độ thông tin. Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật của chúng ta thì uh, trước hết là với cậu vàng nhé. Cậu vàng thì chúng ta biết là nhiều khả năng cậu vàng tạo mô hình hai đáy. Và tâm điểm của mô hình hai đáy bây giờ cậu vàng sẽ hướng đến test đường viền cổ. Đấy. Còn tất nhiên là điều này chưa được xác nhận, chúng ta đang dự kiến trước mô hình thôi. Còn đợi khi mô hình xảy ra xong thì chúng ta mới biết, đấy là điều chắc chắn rồi. Bao giờ thì đợi nó xảy ra xong thì có lẽ nó cũng quá muộn. Quá khó để đầu tư. Do vậy cá nhân tôi ờ, thì thiên về hướng là cậu vàng tạo mô hình hai đáy. Và trước mắt là cậu hoàng hướng đến là test cái đường viền cổ đã. Đây. Chúng ta hứa cậu vàng sẽ hướng đến test đường viền cổ đây. Đường viền cổ 1730 ờ, đây. Đó. Mục tiêu cậu vàng trên đường test đường viền cổ thì cậu vàng cần vượt qua là phá vỡ cái kênh ờ, giảm giá này. Cái kênh giảm giá bây giờ nằm ở đâu đó tầm tuần sau sẽ nằm ở 17 1x phá vỡ đây thì sẽ hướng đến đường viền cổ 1730 do vậy quan điểm của tôi thì rõ ràng xu hướng cậu vàng thì cái áp lực về cuộc họp của Fed tăng lãi suất thì nó vẫn chưa xong do vậy cậu vàng sẽ chưa phải bứt phá mạnh nhưng tôi vẫn thiên về hướng là cậu vàng sẽ tiếp tục tăng giá và xu hướng chung của chúng ta thì vẫn canh mua thôi với những lệnh mà canh mua mà chúng ta chốt lời rồi thì chúng ta sẽ canh cậu vàng điều chỉnh trở lại cá nhân tôi đánh giá vùng 173x Cụ thể là vùng quanh 1735 cộng trừ 3 giá sẽ là một vùng nếu cậu vàng điều chỉnh trở lại nó sẽ là một vùng mua tốt. Đấy. Cho quý vị. Với lệnh dừng lỗ của chúng ta là ở dưới 25 1724. Còn chốt lời thì chúng ta rõ ràng là chúng ta hướng đến chúng ta mua quanh 35 thì chúng ta chốt lời 340 giá tầm 75 80. Xa hơn thì chúng ta hướng đến cầm đến 1007 còn trường hợp mà lệnh mua 35 của chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta lại tiếp tục mua 16 18 thôi, sai thôi. Đúng chốt lời sai dừng lỗ thôi, lại mua 16 18 dừng lỗ 09. Tức là xu hướng tuần tới cả xu hướng chính chúng ta vẫn là canh mua nhé. Còn nếu cậu vàng lên luôn thì thì chúng ta sẽ không có điểm mua. Đó là với cậu vàng. À chúng ta sẽ xem qua chỉ số đô la index để chúng ta đoán biết được thị trường. Đây, chỉ số đô la index thì theo tôi chỉ số đô la index vẫn đang cố duy trì ở cái vùng đỉnh. Tuy nhiên, việc chỉ số đô la index tuần qua đóng cửa mức thấp nó cũng là một trong những chỉ báo Đấy, mức thấp nhất trong vòng 3 tuần gần đây, 4 tuần gần đây. Nó là một trong những chỉ báo khá là tin cậy. Nó cho thấy cái áp lực chốt lời đô la index đang ngày một tăng dần. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đã báo tín hiệu giảm giá trên đồ thị ngày và trên chart tuần cũng đã cho tín hiệu giảm giá. Do vậy, đô la index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm giá. Với mức tiếp theo hướng đến của đô la index là vùng 110. Phá qua 110 thì đô la index sẽ xác nhận mô hình hai đỉnh và sẽ hướng đến vùng 104. Do vậy, với việc đô la index đang có những tín hiệu chốt lời thì đối với các thị trường tài chính khác và tiền tệ khác chúng ta sẽ canh mua, mua các cặp tiền tệ khác và bán USD đó là xu hướng chính của chúng ta do vậy cậu vàng chúng ta cũng lại như chiến lược tuần trước chỉ một chiều canh mua thôi nhưng tuần này là chúng ta canh mua quanh 35 cộng trừ và canh mua quanh 16 18 đó là hai khu vực mua chốt lời thì ngắn chúng ta hướng đến 75 xa hơn là 1700 715 đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta biết là chứng khoán Mỹ đã break out lên cái mô hình hai đáy rồi do vậy cái khu vực đường viền cổ chính là điểm mà chúng ta hỗ trợ nếu mà điều chỉnh xuống để chúng ta canh mua thôi. Đây, chúng ta biết lần vừa qua thì đường viền cổ nó nằm ở 33 và thị trường cũng cứ giảm đến vùng 33 cộng trừ 100 giá là đi lên. Do vậy, tiếp tục đường viền cổ này sẽ là hỗ trợ nếu trong trường hợp thị trường điều chỉnh xuống 33 cộng trừ 100 giá là chúng ta mua lên thôi. Đối với chốt lời thì chúng ta hướng đến là trước hết là sẽ hướng đến là Fibo 382 nằm ở 318 50. Chúng ta 33 mà lên 318 thì 1500 giá thì chúng ta dừng lỗ 500 giá thôi. 298 chốt lời 1500 giá. Đó với chỉ số Dow Jones. Còn với chỉ số S&P 500 S&P 500 thì nó đang có dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai đảo ngược đó, chúng ta nhìn thấy này Do vậy với chỉ số SP500 này thì chúng ta canh mua thôi. Mua ở 36.000, 3.630 cộng trừ 10 giá Chúng ta dừng lỗ 50 giá cho tôi. 3580. Không, phải dừng lỗ tầm 2% 60 giá. 3570. Còn chốt lời thì các bạn đã dừng lỗ 60 giá thì chốt lời 200 giá cho tôi. 38 30. Đối với chỉ số Nasdaq 100 chỉ số Nasdaq 100 thì yếu hơn cả Dow Jones lẫn ờ, S&P 500 đấy vẫn chưa có dấu hiệu tạo xong đáy ở mô hình nào cả tuy nhiên cái đáy điều chỉnh tuần trước cũng là một địa chỉ tin cậy nếu thị trường điều chỉnh về 11.000 11.000 cộng trừ 100 giá sẽ là khu vực nếu thị trường điều chỉnh về các bạn có thể mua vào đấy chúng ta dừng lỗ thì với Nasdaq chúng ta dừng lỗ 2% là 10.800 các bạn mua 11.000 thì dừng lỗ 10.800 nhé. Mua 10.900 thì dừng lỗ 10.700 nhé. Còn các bạn chốt lời 500 đến 800 giá cho tôi. 11.600, 600 ờ, giá là thấp nhất. 11.600 là thấp nhất. Cao hơn các bạn chốt 12.000 cho tôi. Đó là, là với chỉ số chứng khoán. À, với dầu thì như thế nào? Dầu thì tuần qua là một tuần giảm giá của dầu dầu không tiến đến cái khu vực 76 cho chúng ta mua cũng không tiến lên khu vực 100 cho chúng ta bán. Cá nhân tôi đánh giá hiện tại dầu khả năng sẽ đi trong một khu vực sideways với cạnh trên chính là MA 100 sẽ là kháng cự, vùng 94 95 sẽ là kháng cự. Cạnh dưới sẽ là vùng 76 77 là kháng cự, như vậy chúng ta sẽ mua bán tại hai khu vực này. Giá lên 84 85 chúng ta bán. Dừng lỗ hai giá cho tôi. Với mức dừng lỗ hai giá, điểm cân bằng đang là 85, chúng ta sẽ hướng về 85. Tức là chốt lời 910 giá, dừng lỗ hai giá, ngược lại giá xuống 76 77 chúng ta mua. Chúng ta cũng chốt lời ở 85 86. Như vậy các bạn cứ chốt lời 8 đến 10 giá và dừng lỗ hai giá cho tôi nhé. 94 95 bán, còn 76 77 mua, thế thôi. Dầu cũng khá là rõ ràng, hiện tại tôi hy vọng là dầu sẽ tạm thời ngắt ngắt cái chen giảm và sẽ hình thành lên một cái giai đoạn sideways để chờ xu hướng mới Đấy. cái cầu giảm từ 124 ờ, này xuống 76 coi như cá nhân tôi đánh giá nó tạm kết thúc và bây giờ tôi kỳ vọng đi trong vùng 76 85 95 này một thời gian trước khi có quyết định xu hướng mới là xuống tiếp hay là đi lên đối với các cặp uh, tiền tệ à với BTC BTC thì tiếp tục đi ngang chúng ta chưa thấy xu hướng gì cả quan điểm tôi BTC chúng ta vẫn chờ nhé tôi thì vẫn thiên về hướng là chúng ta sẽ sử dụng chiến lược uh, vượt ngưỡng của Bollinger Band để chúng ta giao dịch trong thời điểm hiện tại khi nào nó xuất hiện là breakout trên cái giải Bollinger Band tùy theo chúng ta đánh H4 thì chúng ta sử dụng chiến lược vượt ngưỡng H4 đánh theo ờ, daily thì sử dụng chiến lược vượt ngưỡng daily nhá. H4 hiện nay thì BB thắt cũng rất chặt, chúng ta hoàn toàn có thể ờ, sử dụng chiến lược vượt ngưỡng của H4. Tức là khi H4 đóng cửa, có một cây nến đóng cửa uh, trên 19.500 thì chúng ta mua vào. Và chúng ta dừng lỗ ở BB dưới này là 19.000. Chốt lời thì chúng ta hướng đến ngắn nhất là 20.500 còn tôi thì nghĩ là chúng ta có thể cầm dài hơn đến 25.000. Đấy. Tức là dừng lỗ tầm 500 à, giá, chốt lời ngắn nhất thì 1.000 giá, còn xa hơn thì 4.500 giá, đó tùy các bạn. Còn trường ngược lại cũng vậy. Có một cây nến đóng cửa dưới 18.800 các bạn có thể tham gia bán. Thì lúc đó các bạn dừng lỗ là 19.300 cũng là 500 giá. Và với chiến lược vượt ngưỡng này thì tôi nghĩ tôi thì kỳ vọng là nó chỉ break out giả thôi về vùng 17.000 thôi. Do vậy nếu chiến lược bán BB này chúng ta chỉ chốt lời tầm 1.500 giá là 17.500 đáy cũ nhá. Thế thôi. Đó là với ờ, chiến lược của BTC. Còn ờ, với daily thì tôi không khuyến nghị bán nhé. Nếu với nến daily ờ, thì có break out xuống thì chúng ta cũng không bán. Mà chúng ta chỉ chờ break out lên chúng ta mua thôi. Với nến daily mà breakout lên thì cần đóng cửa trên 20.500 chúng ta mới mua. Mục tiêu là hướng đến 25.000. Còn dừng lỗ thì chúng ta sẽ dừng lỗ ở 18.600. Đó là với chiến lược của BTC. Trên hai khung là H4 và daily. Tùy các bạn thôi. Các bạn giao dịch theo khung nào thì đánh theo khung đấy. Với các cặp tiền tệ thì uh, Uzi đã vượt ra ngoài kênh tăng giá nó thể hiện cái ờ, sự hung hãn của phe long và chúng ta biết có lẽ là chính phủ Nhật đã can thiệp nên có một cái nến giảm rất là mạnh đẩy từ mức 152 cao nhất về 146 600 pip đóng cửa 1476 theo tôi cái tín hiệu can thiệp này là đã đánh dấu cái việc là chính phủ Nhật sẽ can thiệp nếu đồng yên tiếp tục mất giá do vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy chen dài của đồng yên Nhật rồi chúng ta sẽ canh bán thôi nếu giá quay trở lại test lên cạnh trên của trên rơi vào quanh 150 cộng trừ 20 pip bây giờ đồng yên đang biến động mạnh do vậy chúng ta không có điểm dừng lỗ ngắn đâu chúng ta phải dừng lỗ trên 152 thôi 152.1 đây là điểm dừng lỗ cho các bạn còn chốt lời chúng ta sẽ không chốt lời ngắn bán 50 dừng lỗ 52 ngắn nhất chúng ta chốt lời 46 cá nhân tôi thì kỳ vọng giá sẽ về cái khu vực tích lũy trước đó là 44 xa hơn thì các bạn có thể chốt lời tầm 40. Do vậy, cái chiến lược là bán 50, dừng lỗ 52, chốt lời 44 40. Thế thôi. Còn khi nào nó phá 40 thì nó break out cái cái kênh giá này thì nó sẽ vào quá trình đao chen mạnh. Trước hết khi nó chưa break out thì chúng ta kỳ vọng nó về vùng 39 40 này nó sẽ tạm dừng rồi tính tiếp, suy nghĩ để đi xuống tiếp hay để đi lên thì chúng ta chưa biết. Đấy, đối với đồng yên nhà chúng ta chỉ có duy nhất một chiến lược bán thôi, không có chiến lược mua nhá. Bán trên 50 dừng lỗ qua đỉnh 52. Đối với đồng ờ, euro Euro thì tuần qua chúng ta kỳ vọng là euro test cạnh dưới của kênh, thực tế thì nó không test được bởi vì đô la index yếu quá. Euro có lẽ nó sẽ đi lên thôi. Chúng ta nhìn thấy những tín hiệu đô la index nhiều khả năng đi xuống nhưng mà mua euro thời điểm này thì lại khá là khó đô la vẫn đang xoay quanh MA200 ở giữa kênh giá. Mỗi khi xoay quanh MA200 này thì nó luôn có xuống sideways. Do vậy euro có lẽ chúng ta sẽ dựa vào cái chen hỗ trợ đường giá này để chúng ta tiếp tục canh mua thôi. Đấy với cái chen hỗ trợ đường giá này ạ thì ờ, chúng ta canh mua nếu đô la euro điều chỉnh xuống test chen chen này chúng ta sử dụng trên chen 4 giờ thôi như vậy tuần tới euro chúng ta sẽ canh mua nhá 0.9720 cộng trừ 10 pip 9720 9730 dừng lỗ 60 pip cho tôi 96 70 dừng lỗ 60 pip thì chúng ta chốt lời 200 pip thôi 9720 thì chốt lời 9820 ờ, 9920 thôi chốt lời 270 pip 1 nhá về một chúng ta chốt lời nó cũng sát với cạnh trên của chen đấy chiến lược euro tuần tới khá là rõ ràng nhé chúng ta canh mua thôi quanh cái đáy của tuần trước dừng lỗ đây chốt lời đây đối với đồng bảng đồng bảng thì ờ, hiện nay đang khá là hỗn loạn chúng ta chờ đợi cuộc họp ờ, bầu ờ, thủ tướng của anh tuần tới xem nhưng mà theo tôi đồng bảng cũng giống đồng euro thôi nó đang trong xu hướng là sideways và tăng giá rồi do vậy chúng ta cũng canh mua thôi không hề có dấu hiệu canh bán gì cả đồng bảng thì ờ, cũng khá là khó khăn đấy nhỉ xu hướng chung thì chúng ta vẫn canh mua thôi vì tôi thì vẫn thiên về hướng USD sẽ bị chốt lời do vậy đồng bảng thì chúng ta vẫn canh mua quanh đáy của tuần trước đáy của tuần trước đồng bảng là 1.060 có lẽ lần này chúng ta nhích mua trên đáy thôi 1.1080 cộng trừ 10 pip nhá chúng ta dừng lỗ 1.1000 80 pip cho tôi vì đồng bảng đang biến động mạnh chốt lời 300 pip cho tôi 1.1380 1.1380 1.1480 chốt đời 300 đến 400 pip cho tôi đây hai cái đỉnh cũ đây đó còn dừng lỗ đây mua thì quanh đấy tuần trước trường hợp không về thì không về thì thôi các bạn ạ à, đó là đồng bảng đồng yên đồng euro rồi đối với đồng USD Australia AUD USD USD Australia thì tạo đáy xong rồi cũng break out viền cổ rồi có lẽ chúng ta chờ về viền cổ chúng ta mua thôi đây viền cổ đây USD Oscilla chúng ta sẽ canh mua canh mua quanh 0.6330 hiện nay đang 0.6384 điều chỉnh 50 pip chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ đối USD Oscilla chúng ta dừng lỗ 50 pip thôi 0.6280 Chốt lời thì 150 pip cho tôi. Đây MA200 này. 170 pip. 0.6500. Mua 0.6320 nhá. 6320, 6330. Dừng lỗ 50 pip, chốt lời 170 pip. Đối với đồng à, Australia, à New Zealand, NZD, USD Ồ, đồng NZD USD này thì cũng đang hình thành xu hướng tăng rồi. Đấy, cái đáy phân kỳ thì cũng đã tạo xong này. Đáy phân kỳ trên daily mê tôi kỳ vọng là đáy phân kỳ kép nhưng không có. Như vậy chúng ta sẽ buộc phải mua theo xu hướng tăng của nó thôi. Hiện nay đây, nó đang có một cái ờ, kênh giá tăng đây. Trên H4 thì chúng ta mua theo kênh giá tăng H4 thôi. Đấy, đang có một kênh giá tăng H4 này. Chúng ta sẽ mua theo cái kênh giá này. Như vậy thì nó điều chỉnh hiện nay đang là 0.5760, điều chỉnh về 0.5620, điều chỉnh 160 pip thì chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ 50 pip thôi. 0.5770, 5570. Chốt lời thì đây cạnh trên kênh giá đây. 0.5800 chốt lời 180 pip dừng lỗ 50 pip nhá đó là đối với đồng NZD trên USD còn đồng à, USD trên CAD là hết 7 cặp tiền tệ chính của chúng ta USD trên CAD thì cũng đã hình thành xu hướng xuống nhưng nó cũng không mạnh đồng này thì những tuần tới thì đồng à, Canada sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm. Do vậy đồng này chúng ta sẽ canh là đồng Canada mạnh lên, USD xuống, nghĩa là giảm giá. Như vậy chúng ta canh bán. Đây, đồng này đang hình thành một cái kênh giá đây. Chúng ta canh bán quanh kênh giá này thôi. Kỳ vọng nếu USD mạnh lên, điều chỉnh trở lại 1.3830 thì chúng ta bán. Dừng lỗ 60 pip cho tôi, đồng này biến động rất mạnh. 1.3900 70 pip đây. Chốt lời đồng này cũng chốt lời khá là mạnh vì 3830 chúng ta chốt lời 35 3550. Chốt lời 270 pip, dừng lỗ 80 pip nhá. Dừng lỗ 70 pip, chốt lời 270 pip. Đối với đồng này. Đó là toàn bộ phân tích nhận định ờ, thị trường vàng forex, chứng khoán Ờ, tiền điện tử của chúng ta uh, tuần tới tuần tới là tuần cuối cùng của tháng 10 rồi có lẽ thị trường thì cũng sẽ không sóng yên biển lặng đâu nhưng có lẽ mọi biến động nó đều trong giới hạn để nó chờ đợi cái uh, báo táp trong tuần sau tại cuộc họp FOMC uh, tháng 11 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công